Mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô đất rất là đẹp trong khu Kiều Đàm Nói đến khu Kiều Đàm là một cái khu gọi là có bảo vệ an ninh và à, siết chặt à, 24 trên 7 Ở đây thì quý khách hàng à, khi mà sở hữu những cái lô đất ở trong khu Kiều Đàm này thì được á, là à, bảo vệ nè Rồi à, di chuyển lại tất cả những khu vực khác rất là gần xây dựng tự do linh hoạt và có thể là xây dựng à, à, rất là cao giống như là tòa nhà cao ốc này ha thì à, hôm nay à, Phước Sửu à, giới thiệu cho mọi người một lô đất à, với chiều dài chiều ngang là 4m2 chiều dài là khoảng 16 à, với cái vị trí lô đất này á, là thuộc là hướng Tây à, xây dựng á, là à, thổ cư trăm phần trăm luôn à, xây dựng à, hết luôn ha ở đây là xây dựng tự do một trệt à, à, hai lầu à, sân thượng thì à, với cái cái lô à, này á, thì à, à, di chuyển ra cái à, trục đường à, hẻm 793 rất là gần và cách từng soạn tầm khoảng à, 200 mét thì à, khi mà khách hàng mà sử dụng à, sở hữu lô đất này á, thì à, um, đã có sổ riêng đầy đủ rồi và khi mà mình mà um, à, mua vào lô đất này á, thì mình có thể à, xây dựng ngay à, sang tên ngay à, và ở đây á, thì à, à, được cái là là lòng đường là 6 mét, vỉa hè mỗi bên 1 mét và cái hệ thống là internet, cáp và điện nước đều âm hết toàn bộ nên là khu dân cư Kiều Đàm nằm trong cái khu này là rất là tuyệt vời à, khi mà mua vào lô đất này là mình chỉ việc có gọi là xây dựng ngay luôn và tới uh, à, xây dựng ngay luôn và mình có thể là à, xây dựng nhà ở nè xây dựng à, căn hộ dịch vụ cho thuê hoặc á, là mình có thể là à, xây dựng à, tòa nhà văn phòng nếu mà mình có những cái diện tích mình à, mình có thể mua những cái diện tích lớn hơn thì ở đây là Phước Sửu còn có khoảng 2 đến 3 lô thì à, khi mà khách hàng mà anh chị nào mà muốn à, sở hữu lô đất tại khu dân cư Kiều Ràm này thì à, alo Phước Sửu nhé Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái lô đất à, tại à, khu dân cư Kiều Đàm đây à, với chiều ngang là 4,6 4,8 dài 16 và ở đây tổng cộng mình còn hai nền ha ở đây thì có hai hai nền ở đây là thổ cư đầy đủ hết toàn bộ luôn và ừ, ừ, anh chị à, nếu mà mua một lô cũng được còn không thì mình có thể là à, hợp phối mua thành hai lô ở đây thì à, à, với diện tích 4,8 nhân 16 này á, là bắt đầu à, thổ cư là gần như trăm phần trăm à, đối với cái lộ giới đường ở đây á, là 6 mét và vỉa hè mỗi bên là một mét vỉa hè ở đây một mét và mọi người thấy rõ là ở đây á, là điện nước là đã âm hết rồi và có cái ờ, là à, đèn à, chiếu sáng à, năng lượng mặt trời à, thì à, với lô đất này thì khách hàng khi mà mua vào á, là được xây dựng ngay bởi vì là đã có sổ riêng từng lô rồi à, và ở đây mình có thể là xây nhà ở xây căn hộ dịch vụ hoặc là xây à, à, làm văn phòng à, như như mọi người thấy á, ở đây á, thì à, được à, xây dựng tự do À, đối với căn nhà mặt tiền của à, hẻm 791 này thì xây dựng một trệt đến à, 4 năm lầu còn ở đây thì mình có thể là xây dựng à, à, một hầm một trệt à, một lửng à, 2,5 lầu à, và không không ép buộc thời gian xây dựng rồi à, hôm nay mà Phước Sửu sẽ bay lay cam nè Để cho mọi người thấy được cái khu dân cư tổng thể của khu dân cư Kiều Đàm Và đồng thời á, là à, kết nối vùng của khu dân cư Kiều Đàm với tất cả những khu dân cư khác